lớn lên chuột đây chuột đây con to con to này ăn mẹ ăn bò ăn này tuổi hai con lươn này ừ. đây cơ lớn đây cơ lớn ba ba chị nói rồi vô đây ví dụ chị gì đổ ba mươi